Duy Mạnh xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay Duy Mạnh sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một cặp máy ở bên cạnh tôi đây à, Đây là một bộ máy giặt công nghiệp, máy sấy công nghiệp mà do khách hàng là anh Luân ở Tiên Du Bắc Ninh đã đặt mua Và trước khi ngày mai chuyển đi giao mắt cho khách thì hôm nay à, Duy Mạnh làm một cái video để giới thiệu đến quý vị và các bạn về bộ máy này à, bên phải tôi đây là chiếc máy giặt Yamamoto à, Yamamoto là một dòng máy công nghiệp nổi tiếng của Nhật Bản và đây là model có công suất 22 kg với model 22 kg này thì lồng của nó có độ dư tải lên tới 300 lít và mỗi một mẻ giặt của nó có thể giặt 30 cân vải và nếu như mà cửa hàng dạng đầu dân sinh như là dạng chăn thì sẽ giặt được bốn chiếc chăn đó tay nắm cửa bằng cơ đơn giản và thuận tiện à, khoang cửa hoàn toàn bằng inox nên luôn sáng bóng và không bị hoen gì của bạn à, trên này đây là phần men điều khiển sử dụng bên SK319 đó và chúng ta có thể cài đặt được rất nhiều chương trình và máy đã cài đặt sẵn cho chúng ta những chương trình cơ bản đây là chương trình 1 chương trình giặt tiêu chuẩn chương trình này là dùng để giặt chăn giặt chăn đồ dân sinh các bạn chương trình thứ hai là chương trình giặt tẩy ví dụ giặt cho những đồ cần phải tẩy trắng chương trình 3 là chương trình giặt nhanh ví dụ đây là những chương trình mà giặt cho đồ vải ít bẩn à, chương trình 4 là chương trình xả vắt ví dụ chúng ta có những đồ à, đồ vải mà mới mua về chăn mới mua về chưa sử dụng lần nào thì chúng ta chỉ cần chọn chương trình xả vắt để nó rũ bụi và nó làm thơm chăn đó chương trình 5 là chương trình vệ sinh lồng rất dễ sử dụng à, ca đổ hóa chất thiết kế ở mặt trước đó, đây là ca đổ hóa chất đổ nước giặt nước xả thiết kế ở mặt trước thuận tiện cho việc quan sát và cho hóa chất khi mà trong chu kỳ rảnh và với Yamamoto 22 thì một mẻ giặt về thời gian trong khoảng 40 đến 45 phút là chúng ta sẽ giặt xong một mẻ như vậy là sẽ giặt xong bốn chiếc chăn và về tiêu thụ điện năng thì một mẻ chỉ hết trên 1 kW điện thôi ạ vâng trên 1 kW điện và chiều ngang của máy giặt Moto vào khoảng 1 m 25 phân đó, và độ sâu cũng tương tự khoảng 1 m 25 đi đôi với chiếc máy giặt Moto này thì anh luôn ở ờ, Tiên Du Bắc Ninh chọn bên cạnh là chiếc máy sấy 25 cân đây là máy sấy 25 cân nhãn hiệu Saneer của Nhật Bản đang sử dụng à, điều khiển bằng cơ điều khiển nguyên bản rất bền đó và đây vẫn đầy đủ về những hình ảnh quy trình giặt là từ bên Nhật Bản cửa mở đơn giản tiện nam châm hút và đặc biệt là cửa của mẫu Sanio này thì rất là rộng thuận tiện cho việc cho đồ vải vào hoặc lấy đồ vải ra ở bên trong là lồng sấy lồng sấy tất cả những dòng máy của Nhật Bản thì đều có dư tải ví dụ đây là model 25 cân thì lồng của nó là 560 lít vâng 560 lít và với thể tích 560 lít thì sẽ bằng những dòng máy 28 thậm chí đến 30 cân của những dòng máy của các nước khác đó ở đây là bên trong lồng còn là mới tinh vâng đây là bên trong lồng vẫn còn mới tinh và sáng choang bên lông sấy của Nhật Bản thì được chế tạo bởi hợp kim chống dỉ đặc biệt vừa không bao giờ bị hoen dỉ bố vàng sùi sốt và vừa bảo ôn giữ nhiệt tốt om nhiệt tốt đó nên sẽ rất tiết kiệm điện và với một cái lồng sấy như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể sấy được ba chiếc chân và những cái chân nhỏ có thể sấy được bốn chân đây là một bộ máy có thể nói là rất đẹp xuất sắc hoàn hảo và có thể sử dụng dần là cho thành phố hay nông thôn đều được và với mô hình giặt là ở nông thôn hay thành phố thì chúng ta có thể chọn số lượng máy khác nhau hoặc với à, đường điện một pha hay ba pha là khác nhau và chúng ta có thể có nhiều phương án à, để đầu tư và nếu quý vị và các bạn à, quan tâm đến việc đầu tư cơ sở giặt là đầu tư xưởng giặt là thì hãy liên hệ với đơn vị chúng tôi à, ngoài tư vấn về thiết bị máy giặt công nghiệp máy sấy công nghiệp máy là lô công nghiệp máy gấp công nghiệp các thiết bị phụ trợ công nghiệp thì chúng tôi còn phân phối các dòng nước giặt nước xả hóa chất trong giặt là chúng tôi sẽ tư vấn đầy đủ cho quý vị trước khi mở xưởng chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị triển khai công việc cho một cơ sở làm giặt là chúng tôi sẽ hướng dẫn hỗ trợ quý vị về cách làm giặt là cơ bản đúng không ạ và hỗ trợ cho quý vị không chỉ từ lúc quý vị tìm hiểu đến lúc quý vị khai trương mà chúng tôi còn hỗ trợ đồng hành với quý vị để đơn vị phân phối thiết bị ra hàng chúng tôi và các chủ cơ sở giặt là được thành công vâng à, hôm nay thì Duy Mạnh xin giới thiệu về cặp máy giặt sấy hữu hiệu à, giặt 22 và sấy 25 à, khách hàng là anh Luân ở Tiên Du Bắc Ninh đã đặt à, quý vị và các bạn quan tâm thì có thể à, gọi hoặc nhắn tin qua Zalo hotline 0963 155 622 quý vị và các bạn à, nhớ bấm nút à, theo dõi kênh YouTube máy giặt công nghiệp chính hãng để à, theo dõi được nhiều video tiếp theo xin thân ái và hẹn gặp lại quý vị và các bạn